ơi và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video chơi trò chơi các bạn ơi hôm nay mình sẽ thực hiện một cái trò chơi đó là mình chơi bumigang à, nhưng mà không phải găng này không phải là mình mua hay là mình tự làm gì hết mình sẽ chơi bumigang găng những cái thứ đồ mà trong nhà của mình đó những cái vật dụng trong nhà của mình mình sẽ lấy ra làm găng mà mình chơi mình không biết là nó có thành công hay là không nhưng mà đây là một ờ, clip vui nên mình sẽ thử tất cả mọi thứ xem là nó có thành công nó có bay về hay không nha các bạn thì hôm nay mình thực hiện clip này với hai nhỏ hai cháu mình đây hai nhóc này thì nó sẽ sẽ chạy giúp mình chơi cái trò này Và ok thì bây giờ mình sẽ review xem mình đã chuẩn bị những cái gì cho cái clip ngày hôm nay của mình nha các bạn thì ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ trong à, nhà của mình đó tất cả như đây cả mọi thứ trong nhà của mình để mà mình thực hiện được cái clip này thì à, mình cần những cái vật dụng mà hình tròn các bạn ơi thì đây mình chuẩn bị hai bốn sáu tám tám cái vật liệu mà hình tròn và đây là những cái nắp nồi của nhà mình đó mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ là ở đều, đều ở đây hết thì tám cái này tí xíu nữa mình sẽ quăng ờ, phim này nó mình sẽ phóng lên đó xem nó có quay về hay không nha xem nó có giống cái bum mi răng à đi là nó có về hay không nha bạn thì đây là cái dĩa mình sẽ chơi từ bự tới nhỏ các bạn ơi đây đây là hai, hai cái nắp bự nhất đó, rất là bự luôn đây và đây có một miếng là mình cắt bằng giấy đó mình không biết là nó có thành công hay không nhưng mà chủ yếu là vui là được rồi các bạn ơi đó đây thì ờ, có ba cái nắp nồi ba nắp nồi của nhà mình đây bạn thấy nè từ lớn tới nhỏ hết nha các bạn đó mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ là đều ở đây và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phi lên trên đó cho các bạn xem nha các bạn ơi À, nếu các bạn thấy video này của mình hay, vui thì các bạn hãy để lại một like và chia sẻ video này giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chơi bơm răng cho các bạn coi nha các bạn ơi. Và bây giờ đầu tiên thì mình sẽ chơi cái này. Cái này là một cái thùng gì đó mình không biết rồi cái thùng b đúng rồi cái nắp của một cái thùng b rồi bây giờ mình sẽ phi cái này trước nha các bạn ơi cái này nó khá là nặng rất là nặng luôn mình không biết là nó có được hay không nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chơi cho các bạn xem nha các bạn ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phóng cái này các bạn ơi invincible.